Chào mừng tất cả các con học sinh lớp 4 và lớp 5 trên cả nước. Các con yêu quý, Tolia và cô Ngọc Lan rất muốn chia sẻ và đồng hành với các con trong chương trình toán lớp 4, lớp 5. Ở phần bài tập này, cô Ngọc Lan sẽ chia sẻ với các con một dạng toán vượt qua dạng toán cơ bản một chút, tức là bài toán khó hơn một chút, thường để dành thi cho các trường chất lượng cao. Bài toán này được làm như thế nào và đó là dạng toán gì? Cô mời các con cùng vào chuyên đề. Đó chính là chuyên đề nước chảy vào bể. Với chuyên đề này, cô trò mình sẽ cùng nhau tìm hiểu hai ví dụ. Trước tiên, cô sẽ hướng dẫn các con ví dụ thứ nhất. Mời các con vào bài tập số 1. Bài 1 Ở một cái bể có hai vòi nước. Vòi một chảy vào và vòi hai tháo ra. Nếu bể cạn, vòi thứ nhất chảy vào đầy bể sau 5 giờ. Nếu bể đầy nước, vòi thứ hai sẽ tháo ra cạn bể sau 7 giờ. Hiện tại, bể không có nước. Mở cả hai vòi nước cùng một lúc thì bao lâu đầy bể? Các con cùng nghe lại nội dung bài 1. Ở một cái bể có hai vòi nước, vòi một chảy vào và vòi hai tháo ra. Nếu bể cạn, vòi thứ nhất chảy vào đầy bể sau 5 giờ. Như vậy là sau 5 giờ sẽ đầy bể nước thứ nhất. Nếu bể đầy nước, vòi 2 sẽ tháo ra bể cạn sau 7 giờ. Như vậy vòi 2 tháo ra cái bể nước đấy, cạn hết cái bể trong 7 giờ. Hiện tại bể không có nước. Mở cả hai vòi nước cùng một lúc thì bao lâu sẽ đầy bể? Bài toán này cho chúng mình biết điều gì? Và bài toán này hỏi các con điều gì? Các con sẽ cùng với cô tìm hiểu qua phần tóm tắt. Mời các con cùng quan sát. Cô có hai vòi nước. Đây là vòi nước số 1. Vòi nước này là vòi nước chảy vào bể. Còn vòi 2 là vòi nước tháo ra ở bể. Bây giờ các con cùng quan sát và xem tóm tắt đầu tiên, đó là vòi 1 chảy vào. Để bể đầy thì phải mất 5 giờ. Như vậy, vòi 1 chảy vào 5 giờ đầy bể nước. Các con cùng quan sát. Đây cô mở nước thì vòi một chảy đầy bể này. Phải mất thời gian là 5 giờ. Thế còn vòi 2 thì sao? Vòi 2 chảy vào hay vòi 2 tháo ra? Vòi thứ hai là tháo ra các con ạ. Đây là nước đang chứa trong bể. Đây như vậy. Vòi 2 tháo nó ra và tháo ra cạn cái bể này trong bao nhiêu lâu? Đó là 7 giờ thì cạn bể, các con cùng nhìn cô vòi hai đây, tháo ra. Khi cô tháo ra để hết cái bể nước này thì mất 7 giờ cạn bể. Đấy chính là hai dữ kiện mà đầu bài cho các con biết. Đúng không nào? Vòi 1 chảy vào 5 giờ thì đầy bể. Vòi 2 tháo ra 7 giờ thì bể cạn. Bài toán hỏi chúng mình điều gì? bài toán hỏi chúng mình là hiện tại bể không có nước. Nếu mở cả hai vòi nước cùng một lúc thì bao lâu bể đầy? Như vậy đây là bể đang cạn nhá. Cô mở cùng một lúc cả hai vòi. Đấy, một vòi thì chảy vào, còn một vòi thì tháo ra. Vậy thì sau bao lâu cái bể nơi này sẽ đầy nước? Như vậy, người ta hỏi là mở cả hai vòi thì bao nhiêu lâu, tức là thời gian bao nhiêu giờ thì đầy bể. Các con đã nắm được nội dung yêu cầu của bài chưa? Hai dữ kiện cho biết vòi một chảy vào trong 5 giờ, vòi hai tháo ra 7 giờ thì cạn bể. Bây giờ cả hai vòi cùng mở một lúc khi mà bể không có nước thì bao nhiêu lâu cái bể này sẽ đầy nước chính là yêu cầu đi tìm của bài. Chúng mình cùng quan sát lại nội dung bài của một lần nữa, sau đó cô trò mình sẽ cùng nhau phân tích và giải. Ở một cái bể nước có hai vòi nước, vòi một chảy vào và vòi hai tháo ra. Nếu bể cạn, vòi thứ nhất chảy vào đầy bể sau 5 giờ. Nếu bể đầy nước thì vòi thứ hai sẽ tháo ra cạn bể sau 7 giờ. Hiện tại để không có nước, mở cả hai vòi nước cùng một lúc thì bao lâu sẽ đầy bể? Chúng mình đã phân tích rõ ràng. Vòi 1 chảy vào 5 giờ thì đầy bể. Vòi 2 tháo ra 7 giờ thì bể cạn. Và bây giờ mở cả hai vòi thì sau bao nhiêu giờ sẽ đầy bể? Chúng mình cùng giải với cùng Hồng Lan nhé. ta vào phần bài giải. Khi vào phần bài giải các con cùng với cô Ngọc Lan phân tích từng yếu tố một để chúng mình có lời giải rõ ràng mà các con dễ hiểu bài. Chúng mình sẽ quan sát vòi một. Nếu vòi một chảy đầy cái bể nước này trong 5 giờ. Vậy nếu cô Ngọc Lan chỉ tìm nó trong 1 giờ thôi tức là cô muốn rút về đơn vị. 5 giờ thì chảy đầy Bể, bây giờ 1 giờ thôi thì sẽ chảy được bao nhiêu phần của bể nước. Cô sẽ có lời giải đầu tiên là trong 1 giờ. Vòi 1 chảy vào bể nước được theo các con thì trong một giờ cái vòi một mà nó chảy vào thì được bao nhiêu phần của bể nước lúc này cô sẽ coi bể nước này đầy là trong 5 giờ vậy thì cô chia thành 5 phần bằng nhau mỗi một giờ sẽ là một phần đúng không nào như vậy thì theo các con 1 giờ nó sẽ chảy được bao nhiêu phần của bể nước? Cô sẽ làm phép tính là 1 chia cho 5. 1 ở đây không phải là 1 lít, không phải là đơn vị mà 1 ở đây chính là cả cái bể nước. Cô coi là một đơn vị nguyên, tức là 5 phần. Đấy, cô sẽ chia cho 5. 1 chia cho 5 cô sẽ bằng 1 phần 5. 1 phần 5 ở đây sẽ là 1 phần 5 gì nào? Các con có biết không? 1 phần 5 này không phải là 1 phần 5 lít, cũng không phải là 1 phần 5 đơn vị nào cả, mà nó là 1 phần 5 của bể nước các con ạ. À. Cho nên đơn vị ở đây cô phải ghi rõ là bể nước. Trong 1 giờ, vòi 1 sẽ chảy vào được 1 phần 5 bể nước. Đây, trong 1 giờ nhá, các con thấy nó chỉ chảy được là 1 phần 5 bể nước thôi. Bởi vì cả bể nước này chảy đầy thì mất 5 giờ. Vậy thì 1 giờ nó chỉ chảy được 1 phần 5 bể nước thôi. Phần này các con đã dễ hiểu chưa? Trong 5 giờ thì chảy đầy bể, vậy trong 1 giờ thì chỉ chảy được 1 phần 5, 1 phần 5 này là 1 phần 5 bể nước đấy là vòi một thế còn vòi hai thì sao chúng mình cùng quan sát xem là vòi hai bây giờ là bể nước đang đầy vòi hai có nhiệm vụ là tháo ra vậy thì trong một giờ vòi 2 tháo nước ra. sẽ được. Theo các con thì vòi 2 tháo ra sẽ được bao nhiêu phần của bể nước? Sẽ được bao nhiêu phần của bể nước nào? Các con thấy là để tháo ra cạn cái bể này thì vòi 2 phải tháo ra mất 7 giờ đúng không nào? Như vậy thì 1 giờ vòi 2 sẽ tháo ra được bao nhiêu? Cô coi cả cái bể nước này là một đơn vị nguyên. Cô chia đều cho 7 giờ thì đương nhiên cô sẽ ra lượng nước tháo ra trong 1 giờ. 1 chia cho 7 bằng 1 phần 7. 1 phần 7 ở đây chính là 1 phần 7 bể nước. Một này cô nhắc lại là một đơn vị nguyên, tức là cả cái bể nước này các con nhé. Cả bể nước này chảy trong 7 giờ. Vậy thì chia đều cho 7 thì sẽ ra là trong 1 giờ, trong 1 giờ vòi 2 tháo nước ra được sẽ tháo ra được 1 phần 7 bể nước. Bây giờ các con nhìn cô tháo ra. Trong 1 giờ, nếu cô tháo riêng vòi 2 thì lượng nước của cô đã bị tháo ra đoạn từ đây đến đây là 1 phần 7 của cả cái bể nước đấy các con. Các con đã hiểu chưa nào? Vậy thì bây giờ mình tìm tiếp cái gì nào? Mình tiếp trong 1 giờ. Bây giờ cả hai vòi, một vòi thì chảy vào và vòi hai thì tháo ra thì đố các con biết trong một giờ chúng sẽ chảy được bao nhiêu phần của bể nước. Chúng mình có dễ dàng tìm được không? Một giờ vòi một chảy vào, biết rồi. Một giờ vòi hai tháo ra, biết rồi. Vậy thì bây giờ mình có thể tìm được trong một giờ cả hai vòi. Một vòi thì chảy vào và một vòi tháo ra thì sẽ có được bao nhiêu phần của bể nước. Chúng mình làm thế nào chúng mình sẽ cùng cô làm tiếp nhé. Trong một giờ. Vòi một Chảy vào. Vòi hai Tháo ra. Trong một giờ vòi một vòi một chảy vào, vòi hai tháo ra cùng một lúc. Thì lượng nước trong bể Cô nhắc lại này, trong một giờ, vòi một chảy vào, vòi hai tháo ra cùng một lúc, thì lượng nước trong bể có là theo các con thì lượng nước trong bể khi mở cùng hai vòi một lúc thì lượng nước trong bể sẽ giữ lại được là bao nhiêu? Muốn biết được thì ta sẽ lấy lượng nước chảy vào 1 giờ của vòi 1 là 1 phần 5 sau đó ta phải trừ đi lượng nước tháo ra trong một giờ đúng không các con? Như vậy trừ đi lượng nước tháo ra trong một giờ là 1 phần 7 của bể nước. Và khi đó lượng nước giữ lại ở trong bể chỉ có 2 phần 35 bể nước. cô thực hiện quy đồng mẫu số đúng không nào? Và cô đã có 1 phần 5 mà trừ đi 1 phần 7 thì bằng 2 phần 35 bể nước. Tại sao cô lại làm như vậy? Vì 1 phần 5 là lượng nước chảy vào trong 1 giờ. Còn 1 phần 7 là lượng nước bị chảy ra khỏi bể trong 1 giờ. Vì vậy trong 1 giờ cả hai vòi cùng chảy vào một lúc thì phải lấy lượng nước chảy vào trừ lượng nước mà thoát ra ta sẽ còn giữ lại trong bể là 2 phần 35 bể nước. Các con cùng quan sát này, cả hai vòi đồng thời chảy một lúc. Thì trong một giờ, cô sẽ chỉ giữ lại được một lượng nước rất là nhỏ. Đó là 2 phần 35 của cả cái bể này, các con nhé. Và đến bây giờ thì chúng mình sẽ thấy bài toán của chúng mình nó đã liên quan đến bài toán rút về đơn vị các con thử nghĩ xem ở đây cô sẽ có này um, cô chia ra các con sẽ nhìn rõ này 2 phần 3 của bể nước 2 phần 35 của bể nước thì các con thấy chảy trong 1 giờ. Bây giờ chúng mình có cả bể nước cơ muốn đầy cả cái bể nước thì chúng mình phải chảy trong bao nhiêu giờ? Cả cái bể nước này cô coi là một đơn vị nguyên. Thì khi đó thì các con thấy bài toán này đã được giải quyết chưa nào? 2 phần 3 bể thì chảy trong 1 giờ. Có rút về đơn vị rồi. Bây giờ cả bể nước chính là một đơn vị nguyên. Thì chảy trong bao nhiêu giờ, ta chỉ việc lấy một đơn vị nguyên chia cho 2 phần 35 là ta đã ra thời gian rồi đấy các con ạ. Và cô đã có lời giải cuối cùng, chính là câu hỏi của bài toán. Đó là mở cả bể không có nước. Bể không có nước. mở cả hai vòi. Thì thời gian thì thời gian hai vòi cùng chảy đầy bể nước là Đến đây thì cô đã dễ dàng thực hiện bài toán rồi. Đó là cô lấy cả cái bể nước là một đơn vị nguyên. Cô chia thời gian cả hai vòi cùng chảy trong 1 giờ là 2 phần 35. Và cô sẽ có là 17 1 phần 2 giờ. Và bằng 17 giờ 30 phút. Các con thấy bài toán đã trở nên đơn giản rồi. Lúc này các con nhìn này, bể không có nước, mở cả hai vòi thì thời gian hai vòi cùng chảy đầy bể nước là một là cả cái bể nước chia cho thời gian chảy trong 1 giờ là 2 phần 35. Thời gian của bể nước chảy trong 1 giờ được 2 phần 35 bể nước nhá. Như vậy là lấy 1 chia cho 2 phần 35. Ta sẽ bằng 17, 1 phần 2 giờ. Cô đóng mở ngoặc. Và ta sẽ bằng 17 giờ 30 phút. Chính là kết quả của bài toán và cô đã trả lời được câu hỏi nếu mở cả hai vòi nước thì 17 giờ 30 phút sẽ đầy bể. Và cô đã có câu trả lời đây. Nếu cô mở cả hai vòi cùng một lúc thì để đầy cái bể nước này cô sẽ mất 17,5 giờ, tức là 17 1 phần 2 giờ đấy các con ạ. Các con thấy không? Bài toán của chúng mình đã trở nên dễ dàng rồi. Với bài toán này thì các con đều phải thực hiện các bước rút về đơn vị. Đó là vòi 1 thì chảy cả bể trong 5 giờ, ta phải tìm vòi 1 chảy trong 1 giờ được bao nhiêu. Ta lại tìm tiếp vòi 2 chảy trong 1 giờ, vòi 2 ở đây là tháo ra trong 1 giờ được bao nhiêu. Và trong 1 giờ thì cả hai vòi, một vòi chảy vào và một vòi tháo ra được bao nhiêu phần của bể nước. Từ đó ta sẽ tìm được thời gian và cô dễ dàng đáp số bài toán này. Đáp số 17 giờ 30 phút. Nếu cô để số ờ, phân số hỗn số như thế này thì tất cả các bạn lớp 4 sau khi học xong chương trình học của học kỳ 2 các con cũng đã thực hiện được bài toán này rồi. Còn với các bạn lớp 5 thì sau này 17 1 phần 2 giờ các con sẽ để là 17,5 giờ vì các con lúc đó đọc sang số thập phân. Bài toán này phù hợp với các bạn ừ, tham gia học để lựa chọn thi các trường chất lượng cao các con cũng cần lắng nghe còn với những bạn học cơ bản thì đây cũng là một bài toán thực tế để các con thực hành biết là khi nước chảy vào bể sẽ được thực hiện như thế nào và bao nhiêu lâu bể, bể đầy nếu tháo ra thì bao nhiêu lâu bể cạn các con có thể tính toán được bài toán thực tế trong các gia đình uh, chứa nước vào các mùa hè chẳng hạn các con sẽ được thực hiện như vậy cô ngọc lan sẽ dừng bài giảng số 1 ở đây cô ngọc lan chúc các con chăm ngoan này học giỏi này và mong muốn rằng tất cả các con sẽ lắng nghe nếu bạn nào ham thích học thì sẽ lắng nghe theo dõi bài giảng để các con có thể giải tốt bài học này cô ngọc lan chào các con chúng mình cùng chờ cô ở ví dụ thứ hai nhé Cô chào các con. Chúng mình tiếp tục dạng thứ tư. Đây chính là dạng tổng hợp của những gì mà cô và Tolia đã hướng dẫn với các con. Ở bài hôm nay, cô trò mình sẽ cùng tìm hiểu điều gì. Các con cùng theo dõi bài thứ hai nhé. Đề bài ngày hôm nay trong bài thơ Vàm Cỏ Đông, nhà thơ Hoài Vũ có viết Đây con sông như dòng sữa mẹ, nước về xanh ruộng lúa vườn cây và âm ấp như lòng người mẹ, chở tình thương trang trải đêm ngày. Câu hỏi cho bài Đọc đoạn thơ trên, em cảm nhận thế nào về vẻ đẹp đáng quý của dòng sông quê hương? Như vậy, nằm trong dạng 4 Đề bài này muốn các con khắc sâu và con phải tự cảm nhận để thấy được vẻ đẹp đáng quý của dòng sông. Vậy ta sẽ cảm nhận như thế nào để truyền tải thành một đoạn cảm thụ? Chúng mình sẽ bắt đầu với phần đầu tiên như mọi khi, đó là đọc để bước đầu hiểu nội dung. Với đoạn thơ này, chúng mình sẽ đọc như thế nào? Các con theo dõi trên màn hình nhé! Ở phần này, các con chú ý phần ngắt nhịp ta sẽ chú ý ngắt ở câu và âm ấp như lòng người mẹ, các con ngắt theo nhịp 3, 4. Và câu trở tình thương trang trải đêm ngày tương tự như vậy. Với phần ngắt nhịp này, các con chú ý để giãn nhịp và tạo điểm nhấn cho đoạn thơ. Vậy ta cần nhấn ở đâu nữa? Các con chắc cũng sẽ đoán được đó là những từ để gợi tả lại hình ảnh mà tác giả muốn truyền tải đến. Đó là cụm hình ảnh dòng sữa mẹ. Nhấn ở từ ngữ gợi tả hình ảnh âm ấp và hình ảnh lòng người mẹ. Thêm đó là từ trang trải. Đó là những từ khi đọc sẽ giúp cho các con bước đầu cảm nhận và việc con nhấn cũng chính là việc con đang giúp hiểu cho nội dung. Chúng mình cùng đọc theo cô nhé. Đây con sông như dòng sữa mẹ, nước về xanh ruộng lúa vườn cây và ấm áp như lòng người mẹ, trở tình thương trang trải đêm ngày. Đây là đoạn thơ trích trong bài thơ Vàm cỏ đông của nhà thơ Hoài Vũ. Bài thơ gửi gắm tấm lòng xa diết của những người con lớn lên sinh sống bên cạnh những dòng sông và những dòng sông, những dãy núi đã đi vào huyền thoại như một phần của lịch sử mà hôm nay chúng mình sẽ sơ qua để tìm hiểu một chút nét đẹp của dòng sông. Và các con cũng có thể nhận thấy nội dung của đoạn thơ này cho chúng ta thấy những ân tình với dòng sông. Dòng sông đã nuôi dưỡng mảnh đất quê hương và cho mảnh đất ấy bốn mùa hoa trái. Và với biện pháp so sánh mà các con có thể nhận ra ở từ như để thấy được dòng sông đã được tác giả gợi tả tới hình ảnh của ai cho gần gũi, thân thiết. Vậy cụ thể như thế nào? Chúng mình cùng bước tiếp sang phần tiếp theo. Chúng ta sang phần khai thác ý theo yêu cầu của đề bài. Đề bài ngày hôm nay yêu cầu các con cảm nhận được vẻ đẹp đáng quý của dòng sông quê hương. Vậy thì vẻ đẹp đáng quý ấy đã được tái hiện như thế nào? Chúng ta bước đầu cùng tìm hiểu các tín hiệu nghệ thuật như quy trình làm bài mà cô đã hướng dẫn các con. Trước hết, con có thể nhận thấy ngay cụm hình ảnh như dòng sữa mẹ và như lòng người mẹ. Đây chính là biện pháp mà tác giả lồng ghép và đan xen trong cách sử dụng từ của mình, đó chính là so sánh. và với hình ảnh như dòng sữa mẹ để cho thấy dòng sữa ấy nuôi con khôn lớn cũng như dòng nước ấy đã mang về phù sa đã mang dòng nước mát lành để mang tới ruộng đồng màu mỡ đất đai phì nhiêu Bên cạnh đó, tác giả còn sử dụng hình ảnh để cho chúng ta thấy một cuộc sống ấm no, một mảnh đất màu mỡ, đó chính là cụm hình ảnh. Xanh Xanh của ruộng lúa Xanh cho vườn cây Và không những thế, chúng ta còn thấy tác giả sử dụng kèm theo đó ở hai câu thơ tiếp theo, đó là từ âm ấp và chính từ âm ấp đã gợi cho chúng ta hình ảnh của một dòng sông, hình ảnh của dòng nước tràn đầy, nhưng cũng như lòng người mẹ yêu thương con vô bờ không bao giờ cạn. và hình ảnh của dòng sông ấy cho ta thấy được dòng nước mát lành cũng như tình yêu thương của người mẹ. Vậy là qua hai hình ảnh so sánh, dòng sữa mẹ và lòng người mẹ ta cảm nhận rõ hơn nét đẹp của dòng sông đó chính là vẻ đẹp ấm áp tình người và so sánh đã giúp ta nhận rõ hơn cái ấm áp của tình người đó để qua đó ta thêm yêu thêm quý thêm gắn bó với dòng sông và tất nhiên có cả một niềm tự hào trong đó nữa như vậy, vừa rồi cô và Toriha đã giúp các con khai thác ý với ban đầu nhận ra tín hiệu nghệ thuật là so sánh và ý mà tác giả sử dụng song song giữa hình ảnh của dòng giữa mẹ nuôi dưỡng con khôn lớn cũng như đã mang lại nguồn dinh dưỡng dồi dào cho đất đai để cây cối được xanh tươi. Và bên cạnh đó ta còn nhận thấy được vẻ đẹp ấm áp tình người của dòng sông. Bây giờ chúng mình sẽ cùng sắp xếp lại các ý để chúng ta triển khai thành một đoạn viết cho bài cảm thụ nhé. Chúng mình sang tiếp phần sắp xếp ý và viết đoạn. Với những ý mà chúng ta vừa khai thác, chúng ta sẽ bắt đầu với ý hiểu đầu tiên. Đó là tín hiệu nghệ thuật so sánh để ta thấy được dòng sông được ví như dòng sữa mẹ mà dòng sữa ấy đã nuôi dưỡng con từ thủa lọt lòng. Từ ý hiểu, ta truyền tải thành ý cảm nhận như thế nào trước khi ta viết thành bài cảm thụ. Các con cùng theo dõi nhé! Với hình ảnh này, con có thể khắc sâu vẻ đẹp đáng quý của dòng sông quê hương. Con mở rộng hơn để cảm nhận được cái đáng quý ấy chính là nét hiền hòa, đó chính là sự cần mẫn đưa nước vào ruộng đồng để tưới tắm cho ruộng lúa, cho nương khoai, cho những khu vườn bạt ngàn cây trái được tốt tươi. Đó chính là ý con đã mở rộng từ dòng sữa mẹ và mở rộng hơn ý mà tác giả đề cập trong bài đó là ruộng lúa, vườn cây. Bên cạnh đó con đặt hình ảnh của dòng nước tưới tắm cho ruộng đồng, cho nương khoai, cho ruộng lúa ấy với hình ảnh của dòng sữa mẹ nuôi dưỡng con khôn lớn trưởng thành. Cũng từ ý so sánh, con khắc họa thêm để ta cảm nhận được ta yêu hơn, ta quý hơn, ta gắn bó hơn với dòng sông quê hương. Vậy con luôn luôn đan xen giữa cảm nhận, nhận xét và đánh giá để chốt lại cho từng phần diễn đạt của mình. Với ý hiểu tiếp theo, chúng ta truyền tải hình ảnh dòng sông được ví với lòng người mẹ. Lúc này, hình ảnh dòng sông tràn đầy tình yêu thương như người mẹ. Với ý hiểu này, ta sẽ truyền tải cũng như tấm lòng người mẹ tràn đầy yêu thương, dòng sông lúc nào cũng âm ấp, tràn đầy nước ngọt mát lành. Dòng sông trở nặng phù sa để ngày đêm bồi đắp, tưới tắm cho ruộng đồng xanh mát. Và dòng sông hay hình ảnh của lòng mẹ lúc nào cũng hướng tới các con, nghĩ về các con, lo cho các con. Đó chính là những ý mà cụm từ trang trải đêm ngày tác giả muốn truyền tải tới và con hãy khắc họa để thấy được cái hình ảnh đó nằm trong niềm lo âu hay trong tình yêu thương vô bờ của người mẹ. Vậy là với mỗi một cụm từ, với mỗi một cụm hình ảnh tác giả đã truyền tải cho chúng ta thấy được vẻ đẹp của dòng sông cũng như hình ảnh của người mẹ. Tất cả để con thấy tình yêu cao cả và vẻ đẹp ấm áp của tình người, của dòng sông. Qua đó ta thấy được sông quan trọng biết bao. Đó cũng chính là điều mà con đang gửi gắm cảm xúc của mình trong ý hiểu để truyền tải được rõ hơn ở phần cảm nhận cô có thể tóm lược lại cho con. Hình ảnh dòng sông cũng được ví như dòng sữa mẹ để nuôi dưỡng con từ thủa lọt lòng, cũng như lòng người mẹ tràn đầy yêu thương. Từ đó con sẽ thể hiện được những ân tình với dòng sông và thêm yêu mến, gắn bó với dòng sông quê hương. Đây chính là các ý mà con cần sắp xếp cho một đoạn viết và con cũng có thể đảo lại để con khẳng định về hình ảnh ân tình với dòng sông mà tác giả đã khắc họa trong từng cụm hình ảnh so sánh trong bài. Đó chính là hình ảnh của dòng giữa mẹ nuôi con khôn lớn trưởng thành. Đó chính là tình cảm của người mẹ lúc nào cũng tràn đầy yêu thương và con chốt lại bài bằng hình ảnh thêm yêu, thêm gắn bó với dòng sông quê hương. Với cách sắp xếp ý này, cô tin là các con đã thạo để lựa chọn ý nào cho phần mở đầu của mình. Và vừa rồi chỉ là một trong những ý mà cô gợi ý cho các con. Vậy là cô và Toliha đã giúp các con tìm hiểu và đã cảm nhận được vẻ đẹp đáng quý của dòng sông. Con đã biết sắp xếp để hoàn thành một đoạn viết về cảm thụ. Bây giờ chúng mình cùng nhìn lại những gì cô và Tuliha đã hướng dẫn các con trong phần khai thác ý nhé. Với hình ảnh mềm mại, nhẹ nhàng của dòng sông, con chú ý để phần đọc cũng truyền tải được thật tốt hình ảnh đó. Giờ con đã hiểu hơn về cụm hình ảnh như dòng giữa mẹ, như lòng người mẹ. Vì thế khi đọc con chú ý nhấn rõ hơn ở phần này. Với phần khai thác ý theo yêu cầu của đề bài, con đã lựa chọn được hình ảnh so sánh. Trong đó, con nhận thấy hình ảnh tác giả lựa chọn dòng sữa mẹ và lòng người mẹ. Cả hai cụm hình ảnh này đều toát lên được vẻ đẹp ấm áp tình người. Để qua đó, ta thêm yêu, thêm gắn bó với dòng sông. Với những ý ta tìm được còn có thể sắp xếp mạch ý cho bài viết của mình để thấy được ân tình với dòng sông. Dòng sông cũng được ví như dòng sữa mẹ nuôi dưỡng con từ thủa lọt lòng, cũng như lòng người mẹ tràn đầy tình yêu thương. Với những hình ảnh các con vừa khắc họa, để chúng ta thấy được, ta thêm yêu, thêm gắn bó với dòng sông quê hương. Vậy là các con đã nắm được ý và đã biết cách truyền tải từ một bài cảm nhận những bài cảm nhận như thế này bao giờ cũng khó hơn nhưng biết cách sắp xếp theo những gì cô và Toliha đã hướng dẫn các con các con sẽ thấy nó không khó lắm đúng không nào chúc các con có một bài viết nhẹ nhàng mượt mà êm ái và tràn chứa tình cảm cô chào các con và hẹn gặp lại các con trong phần hướng dẫn tiếp theo nhé